Chào các bạn, nay khu hộp cho các bạn xem sản phẩm nước mắm chay lành trái xưa có xuất xứ từ Phan Thiết nhé. Các bạn quan sát này, sản phẩm bên mình đóng hộp đầy đủ đủ thông tin sản phẩm này, gói buộc chắc chắn và đến khi các bạn mở thì cũng sẽ hơi mất công một chút để đảm bảo là đi không bị lắng và không bị bóp méo mà. Rồi, ờ, các bạn quan sát này bao bì đẹp nhìn rất bắt mắt ghi tên rõ sản phẩm xuất xứ thành phần có logo làng chài xưa xịn sò ghi rõ ngày sản xuất ngày hết hạn để mình mở xem nước mắm bên trong ngôi sau thế nào nhé có chai nước mắm 500 520 ml đây ghi rõ thành phần nước mắm chay 3 trong một làng chài xưa này được làm từ các nguyên liệu chính là nấm ngọt, đậu nành, nước cốt thơm dứa, muối tinh khiết và đường phèn tự nhiên và cũng ghi rõ ngày sản xuất, ngày hết hạn. À, nước mắm chay làng chài xưa thì các bạn có thể dùng ăn chay hoặc thay thế nước mắm thường hoặc nước tương. Các bạn có thể dùng để chế biến món chay này và gia vị trong các bữa ăn chay. bên mình số có số lượng là cung cấp rất là lớn update cho các bạn ngày gần nhất của sản xuất là có hạn là sử dụng là một năm à, khi các bạn mở ra sử dụng rồi thì các bạn chú ý đậy nắp kín sau khi sử dụng à, bảo quản có thể để trong tủ lạnh đến nơi khô ráo thoáng mát và lưu ý là tránh ánh nắng trực